chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại kênh bất động sản 24 giờ hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà tại vị trí phường Phương Canh quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội căn nhà có diện tích sổ đỏ là 30 m vuông ngõ trước nhà rộng 22 cách trục đường chính đường Trịnh Văn Bô 150 m đây là phía mặt tiền của nhà bạn mọi người cùng vào tham quan mặt tiền ngôi nhà có chiều ngang là 3,6 mét phía trước nhà sẽ có hai lớp cửa một là lớp cửa inox và bên trong một lớp cửa gỗ lớp cửa gỗ được làm sử dụng bằng gỗ chất, chất liệu là gỗ trò bên trong là ốp kính rất là sáng thoáng đây là phía bên trong ngôi nhà chúng ta sẽ có phần sân trước nhà để xe máy tầng 1 sẽ là làm phòng khách và phòng bếp ngôi nhà được trang trí rất là cầu kỳ sử dụng à, đá ốp lát gạch ốp lát là gạch granite 60 x 60 được trang trí các viền đen rồi gắn tường chân thành cao tủ bếp được sử dụng chất liệu là gỗ sồi nga sơn phun sơn màu trắng tầng 1 sẽ có sự có một nhà vệ sinh được sử dụng phần hầm cầu thang tận dụng phần hầm cầu thang làm một nhà vệ sinh phụ các thiết bị vệ sinh đều là hàng inox xin mời tất cả mọi người cùng tham quan tầng 2 phần cầu thang chúng tôi sử dụng chất liệu đá, đá tự nhiên bình định màu sắc rất là đẹp phần tay vịn cầu thang sử dụng chất liệu là gỗ trò song yến đây là tầng không gian tầng 2 tầng 2 sẽ có một phòng ngủ rất là rộng thì phần sàn sẽ được ốp lát phần sẽ làm sẽ là phần sàn gỗ phía trước là phần cửa lùa rất là thoáng Đây, không gian mà người có thể trang trí thêm cây cảnh các chi tiết được làm rất là tỉ mỉ màu sắc rất là đẹp Thái Sư tập hai Đường sinh tập 2 phần sen cây Sẽ bị vệ sinh hàng nhé mời mọi người à, tham quan không gian tầng ba Dhamma cũng sẽ có một phần ở nhà vệ sinh Xin mời tất cả mọi người tham quan không gian tầng 4 Tầng 4 chúng tôi sẽ chia làm hai phần Phần ngoài sẽ là phần không gian phơi phóng để máy giặt và chuồng cọp đây sẽ là phần không gian để là nơi đặt máy giặt và phơi đồ phía trên sẽ là cái nước đừng lên tung và cũng là một phòng một phòng chúng ta thể làm phòng ngủ hoặc là phòng thờ phòng tất cả các phòng đây đều rất là rộng và cửa sổ rất là sáng Xin nhắc lại tất cả mọi người thông tin của ngôi nhà Ngôi nhà có địa chỉ tại phường Khương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Ngõ trước nhà rộng 22, mang tên nhà 36 Căn nhà cách ờ, trục đường chính Thị Văn Bô ờ, khoảng cách là 150 m Căn nhà thì đang có giá chào bán là 2 tỷ 350 triệu đồng à, Trong đó đã bao gồm à, thuế phí sang tên và có thương lượng đối với các khách hàng Tất cả các khách hàng có nhu cầu về mua về nhà thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại trên bài viết Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video